Trên màn hình, cô đã có một hình tròn và hình tròn của cô được gọi là hình tròn tâm O. Để vẽ được hình tròn thì người ta làm như thế nào? Các con nhìn, để sử dụng vẽ được một hình tròn thì người ta phải dùng compa để vẽ. Và đây là hình ảnh một chiếc compa. Một đầu compa người ta đặt vào tâm. Đầu kia là đầu trì của compa, người ta mở rộng sau khi quay một vòng thì đầu chì sẽ đưa chúng ta đến một hình tròn. Đây, và hình tròn xuất hiện là do đầu chì của con ba đã vạch trên tờ giấy một đường tròn và người ta gọi đây là hình tròn. Và với bất kỳ hình tròn nào thì các con đều thấy nó có điểm tâm O này là chính giữa. Từ chính giữa người ta mở ừ, compa bằng một đoạn ra đến sát đường tròn khi đoạn này người ta còn gọi là bán kính của hình tròn. Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp. Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Bây giờ cô có một đường tròn đây. Các con đã nhìn thấy tâm O chưa? Bây giờ cô nối từ tâm O này với một điểm A nằm trên đường tròn. Đây, các con nhìn điểm A Điểm A này nằm trên đường tròn, nối một đoạn thẳng từ tâm O đến điểm A nằm trên hình tròn. Trong trên đường tròn đó thì người ta gọi OA chính là bán kính. Và đây chính là bán kính của hình tròn. Từ tâm O, cô có thể nối tiếp đoạn thẳng OB. Rồi cũng từ tâm O, cô nối tiếp một đoạn ở trên đường tròn là đoạn thẳng OC thì OB, OC cũng gọi là bán kính của hình tròn.